Tôi đang có mặt tại à, địa chỉ là ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh Và khu miệt vườn ở đây bao gồm rất nhiều cây ăn trái à, Vâng, à, xin được chào chủ vườn ạ Rồi, rồi xin chào chị Tăng vâng. Dạ à, biết là khu miệt vườn của ông nổi tiếng bởi trái cây à, rất là thơm ngon trước tiên cũng à, cảm ơn à, nhà sản xuất à, phân bón Philip vâng. thì qua một cái năm rồi mình sử dụng nó đạt được cái hiệu quả trái nó chất lượng rất cao thì để cụ thể như thế nào thì xin mời chị vào đây để mình thực tế hơn vâng. đó là nhưng mà lúc này vườn măng cụt đã thu gần hết trái rồi các bạn ạ dạ. chúng tôi đến hơi muộn bây giờ mình thử tìm trên này xem có trái nào sót không rồi rồi mình đi mình ăn thử xem là nó ngon dạ dạ thì đây là cuối mùa để mình chuẩn bị cho mùa sau vâng. mình phải chuẩn bị bỏ phân này kia đây à đây đây đây có một trái ngay chỗ này đây chị còn à, sót lại nó chín đây à. chín đen đây chín đen luôn rồi chị chín thấy rõ không anh vừa vừa chắc phải phải vào đây thì mới quay rõ được anh nhìn được rồi được rồi được rồi được không thấy trái không rồi rồi, rồi thấy trái rồi xuống nhé rồi rồi thấy trái rồi đó đó đó đó đây đây đây đó, đó. Đó, rồi rồi rớt rồi rồi bây giờ để à, bổ ra rồi đây đây các bạn này đấy cơm trắng đẹp cơm nó rất là trắng đẹp đấy vỏ mỏng cơm trắng trái này thì à, đây. chất lượng của nó khi mình nắm vậy nè ừ mình nắm lại mà cái khoảng này hơn một lóng tay thì trung bình cái này là 10 trái một cân à. hoặc là hơn một cân à. đó khi, khi mình đánh giá trái măng cái vòng tay của mình nắm ở giữa ha rồi khi mà độ hở cái này nó khoảng một lóng tay hơn một lóng tay thì trung bình của nó là khoảng trăm gram à. 10 trái tức là mỗi, mỗi một quả đây là tương đương một lạng đấy à một lạng. một lạng thì như vậy 10 trái nó sẽ vào một cân hoặc là hơn một cân nếu mà to à, à. à đánh giá nó như vậy vâng đây cơm rất quả trắng quả đấy kia là là to đấy đây. dạ cơm trắng trong khi đó là rất đều dạ. và mỏng cắt nó ra thì nó có cái màu này cái màu của măng đỏ đỏ như à, vậy măng đỏ đấy dạ. vâng đúng đấy thế và sau đây xin phép các bạn để tôi ăn thử dạ. cảm nhận xem là cái măng cụt dùng các món silic tân bắc bắc giang Dạ, chất lượng như thế nào nhé chị bẻ chệt xuống thì không nó dính cái mũ dạ vâng. bẻ chỉ bẻ đi bẻ bẻ à, đúng rồi bẻ thêm ra đó, cái cơm ở dưới này nè nè. Cơm đây, dưới đây, này, cơm đây. dưới này rất là trắng là ngọt này. Cơm rất trắng này các bạn này. Trắng tươi luôn. Vậy. Trắng tươi luôn. Đấy. Cơm nó dày cơm. Dạ, đấy các bạn. Dày cơm. Và vỏ nó mỏng đây các bạn này. Vỏ mỏng như này. Để tôi ăn thử miếng nhé. Ừ. ừ. Ngọt vô cùng luôn và cái ngọt của nó còn cái hậu nữa cái Đúng hậu rồi. nó gắt xuống cổ nữa chứ không phải là ngọt uh, thoáng qua ngọt nó dạ. ăn xong mình lại muốn ăn liền cảm giác cái cái cái, à. cái vị của nó rất nó là không, ngon không dạ. có cái vị chua mà ngọt và thơm rất là thơm Đấy. và sau đây thì ờ, à, chúng ta đến với quy trình là hướng dẫn bón phân silic cho măng cụt tại thời điểm cuối sau khi thu hoạch sau khi thu hoạch dạ. các bạn nhé dạ. cái này nó buồn khi khi mà nó ra nó ngon mình xử lý không hết đây này cái này là cái này nó ăn nặng vâng thưa các bạn là ờ, một cái công đoạn mà sau thu hoạch măng cụt à, để giúp cho cây à, phục hồi sức khỏe tốt và sinh trưởng phát triển tốt cũng như là để chuẩn bị cho một đợt à, ra hoa đậu quả tốt hơn thì cái quy trình không thể thiếu được là bón phân silic tân phát Bắc Giang bón phân trung lượng silic tân phát Bắc Giang để bổ sung những cái uh, chung cái uh, dinh dưỡng trung vi lượng cho cây uh, măng cụt tại thời điểm này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn như sau đây là túi phân uh, silic tân phát Bắc Giang có trọng lượng là 5 kg và đây là dòng phân phân hủy chậm và mặt trước thì như này mặt sau là phần hướng dẫn sử dụng thì đối với cái vườn long phụng này thì chúng tôi hướng dẫn bà con là uh, bón mỗi một cái gốc như này thì ta bón là một đến 2 kg trên một gốc đấy và một năm thì mình nên bón tầm hai lần và trong hai lần bón thuốc này một lần bón lót một lần bón thuốc này thì mình cũng có bổ sung thêm cái túi 300 g này kỳ cho măng cụt và sau đây phần khu này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau còn sau đây thì ờ, ông cắt tiếp tục ra ờ, vâng đối với ờ, những cái cây măng cụt này thì chúng tôi chỉ định ở đây là một túi 5 cân này cho ba gốc anh ước lượng này cho là cứ mỗi một gốc là tạm thời là một cân bảy đấy dạ dạ thì ờ, cái này là khoảng 3 ờ, gốc đi 3 gốc. 5 kg là ba gốc vâng. thì thường thường ba con mình bỏ theo cái chiếu tán lá này vâng. cái lá nó ra đây mình chiếu xuống đây vâng. Dạ. xuống ngay này từ cái mí này vào đây và từ cái gốc này nè vâng. cách ra ngoài này khoảng chừng một thước vâng. thì cái khu vực này nó mới có cái rễ cám để nó hút Wow, đó, đúng rồi. Thì bà con cứ bón nhé, rồi để lại cuốn lại đều thôi. Thank cái ờ, gia đình em là gọi là trồng sen canh cứ bốn cây măng cục bốn gốc thì nó cây sầu riêng ở giữa sầu riêng thì hiện tại chưa có ờ, thu hoạch ờ, nhiều nó ra sao cho nên à, mọi người thấy đây là sầu riêng nó vẫn còn có trái rất là chất lượng cũng là từ phân chi lít nhé nhưng mà bây giờ thì bỏ măng cục trước vì cái măng cục nó thu hoạch xong rồi cho nó ăn trước cây sầu riêng sầu riêng vâng. xong thì mình cũng bón xì lít giống như này vâng. rồi rồi à, mình tiếp qua bó cây thứ hai á vâng. Và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 14 tháng 4 năm 2022 Và ngày dương lịch thì cũng là ngày 14 tháng 5 năm 2022 Và trên vườn, vườn măng cụt của nhà ông Trương Đăng Nghiệp ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hoạch uh, gần hết rồi các bạn ạ rồi thì còn lại số này thì mình sẽ bỏ cho cây thứ ba nhé cô bác dạ. Vâng. chị dạ dạ đầu tư của mình đấy ví dụ như là cái vườn này trên những cái cây măng cụt à, to như thế này thì à, có thể bón là khoảng độ 2 đến 30 kg à, phân chuồng hay mục hoặc là à, bón cái hữu cơ vi sinh thì ở đây chủ vườn đã đầu mùa thì chủ vườn đã bón là khoảng 3 đến 4 cân hữu cơ vi sinh à, cộng với một gốc, cho một gốc. và ông có thể chia sẻ cho bà con biết là trong năm qua thì Ờ, cái vườn này mình đã bón silic như thế nào ạ? À, thưa quý bà con thì năm qua đó mình dùng cái phân là cái phân 300 g này để cho bà con thấy dạ dạ chị thấy dùm em. Thì cái phân 300 g này chủ yếu là mình bón qua lá. Thì cái quy trình bón này là 300 g này bà con thấy thì thường thường bà con dùng cho khoảng 60 lít nước. Nếu như mà cái mùa nắng cần loãng hơn thì có thể là pha với 100 lít thì cứ trung bình đó mình ước lượng là mỗi một cây như thế này mà hiệp đã rải rồi đó mình phun khoảng 10 lít một cây thì cái độ tuổi của cây măng cụt này nó khoảng 20 năm thì 10 lít cho một cây à, thì như vậy thì một gói này 300 gram là 60 lít cho 6 cây măng cụt ở cái độ tuổi 20 năm vâng. nó tùy theo cái gốc lớn nhỏ nếu mà nhỏ thì bà con mình phun cái cái cây nó nhiều hơn vâng số cây nhiều hơn đó thì cái cách phun á, thì mình pha loãng vào pha loãng vào một cái thau nhỏ gì đó hay cái ca nhỏ cho nó tan hoàn toàn đi rồi bà con mới bỏ vào nước và bỏ bình. chắc cho cho cái cặn đi rồi cho nó để đừng có vướng vào những cái vòi phun đó vâng. rồi xong mình cho vào cái bình 60 lít vâng. rồi sau đó là mình đổ nước vào khi mình đổ nước thì nhớ trộn cho nó đều vâng. trộn cho nó đều xong rồi bắt đầu mình phun thì sau này thì em đã làm xong một cái bình phun rồi thì bây giờ mình sẽ chỉ dạ, tí nữa sẽ phun cho bà con xem vâng, và cũng cái cái cách bình như thế này nếu mà bà con nào muốn làm nhẹ nhàng như hiệp không phải mang vác trên mình thì cách phun như thế này nó rất là nhẹ và nó rất là cơ động đó. Dạ. Dạ. vâng ờ, thưa ông trương tân hiệp là dạ. ở đây thì chúng tôi có thấy bà con một số bà con lên mạng than phiền rằng cây sầu riêng này bị những cái bệnh như là lấm hồng không uh, măng cụt măng à, à cây, đúng rồi cây măng, cây măng cụt. cụt. Vâng, xin lỗi bà con nhé cây măng cụt là nó bị nấm hồng bị bệnh nấm hồng và sâu vệ bùa cũng như là một số cái ờ, muội nhện ờ, chích cút ấy thì um, uh, mình uh, ông bản thân ông đã dùng phân bón Sinic Tân Phát trong một năm qua thì ông có thể chia sẻ cho bà con biết rằng à, khi mà dùng cái phân Sinic này thì nó có hạn chế được những cái bệnh đó không ạ? Dạ, dạ đây thì chính cái cây măng cụt này anh bước qua đây ngay cái nhánh này đó đối với sâu giả bùa thì thường thường bà con khi mà lá non nó vừa ra từ cái đầu đoạn này nó ra khoảng một lóng tay thì mình phun ngừa một lần vâng. và khi nó lá nó to hơn khoảng chừng hai lóng tay mình phun một lần nữa là hai lần cho lá thôi vâng. thì cái sâu vẽ bùa này nó rất nguy hiểm nếu mình không kỹ nó sẽ ăn như thế này nó hư như thế này vâng. ở đây và nó hư như thế này nó vâng. gọi là sâu vẽ bùa vâng. đó còn mật độ mà mình giữ như thế này cũng rất là tương đối tốt rồi vâng. đó là sâu vẽ bùa thì mình dùng phân fungicide mình cứ phun lên chung nó dạ. sẽ tác động bên lá để giữ sâu làm cho không có sâu rẽ bùa hoặc nó dẫn đến nấm hồng vâng. thì bà con thấy đây đây đây những cái nhánh này là nó bị nấm hồng à. như vậy thì mình dùng phân silic như hồi nãy là hiệp có đã nói là khuyến cáo đó vâng. cái cách dùng á, là vâng. 300 g 60 lít vâng. đó mình phun lên đây vâng. thì nó sẽ bay đi nấm hồng và nó trị được và nó còn giữ lại được như thế này à. còn nếu như mình mình không phun đúng thời điểm của nó vâng. thì nó sẽ ăn đứt luôn cái nhánh này à. nó ăn bứt luôn còn vâng. nếu mình sử dụng được thì nó còn giữ lại như thế này vâng. và một hai năm sau nó sẽ từ đó nó sẽ xoay xoay lá xoay tàn ra à. nó sẽ tròn trở lại à. Ừ. dạ à. nó không bị khuyết à đúng rồi à, tức là khi mà lấm hồng thì nó sẽ làm cho những cành đó bị chết đi và nó dạ. sẽ bị khuyết những cái khoảng hoàn tán khoảng tán à, và như vậy khi mà nó làm cho khuếch những cái khoảng tán đó thì những cái khoảng đó không cho trái dạ đúng cho rồi. nên là nó bị đến, ảnh hưởng dạ. dẫn đến là năng suất của bà con là bị giảm dạ bị giảm về bị giảm. cái cành đó cành đó nếu thì... mà nặng hơn thì ra nguyên cây nó bị giảm nguyên cây luôn à, nguy hiểm lắm dạ. thì à, có thể nếu lâu dần có khi phải chặt bỏ dạ đúng không không không chặt bỏ mình bằng mọi giá mình phải giữ nó lại vâng có nghĩa là cái nguyên tắc uh, trong khuyến cáo của nông nghiệp đó là bốn đúng đúng thời điểm đúng vâng. thuốc đúng, đúng liều lượng vâng. đó thì như vậy thì mình làm sao cho nó đúng mình phải phát hiện kịp thời vâng. giống như mình bệnh thôi và ờ, bản thân mình và cái cây như nhau con người mình cần chất gì cây cần chất gì mình trị bệnh như thế nào cây trị bệnh như vậy phải đúng thời điểm đúng. nếu như bà con mà không đúng thời điểm bắt đưa đến bác sĩ thì gọi là cấp cứu đúng. còn nếu như mình khám cho cây đúng thời điểm thì mình trị thôi trị bình thường nó thì dùng silic để trị vâng. và khi mà mình dùng silic mình trị được nó thì nó sẽ À, nó lại ra đọt ở những cái khoảng mà nó bị đúng rồi nó đấy. cái bản thân nó tự à. xoay tàn từ từ à. nó nó sẽ điều phối lại vâng. nó rất là hay vâng. nó điều phối từ từ mỗi năm tán. điều phối lại điều phối nó làm cho tán tròn dạ. cân hơn và những chỗ đó nó dạ. ra quả tiếp nó, nó che lại chỗ đấy. đó thì à, cái à, chúng tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn à, phun phân silic à, cho măng cụt như như thế nào là đúng cách và đạt được hiệu quả thì tí nữa chúng ta sẽ làm một cái video sau và sau đây thì à, ông có thể nhận xét về cái cái, cái măng cụt đã dùng phân xịt trong năm qua thì ông nhận xét hết là quả thì ta hái rồi dạ. bổ rồi ăn rồi chất lượng thì rất ngon rồi nhưng mà cái lá này thì mình cùng nhau nhận xét xem là cái lá rồi à, Zinix này nó có khác gì với cái lá măng cụt mà không dùng con Zinix à mà trước đây ông chưa dùng dạ. Đấy. thì nó theo như thế này mà con nếu mà cái lá măng cụt á là mà nó chuẩn nó đẹp á là bà con đặt cái bàn tay vào lá măng cụt à, nó từ 4 cho đến 5 cái cái cái cái à, bốn à... bốn ngón hả? bốn ngón. bốn ngón đến 5 ngón. Đó. Vâng. Cái lá này là lá non, nó đang phát triển nó chưa có có già. Vâng. Do khi mà nó già nó phải lớn và nó đạt như thế này thì nó mới là đạt chuẩn. Thì thường thường á là nó nhìn vào lá sẽ biết được chất lượng của trái. À. Nếu như cái lá nhỏ chắc chắn rằng tôi bảo đảm cây đó trái sẽ nhỏ. Lá to thì nó sẽ to. À. Thì như vậy cái phân silic này vào á thì những năm trước đây nó chưa có nhiều lắm và bây giờ nó thuộc về là trung lượng vâng. trung lượng là canxi magie lưu huỳnh và silic vâng. thì bây giờ nó thêm thằng silic để nó cứng cây cứng lá dày lá và xanh lá và Đúng. nó hạn chế được các loại bệnh Đúng. rồi qua trái thì trái nó sẽ chất lượng hơn nó hạn chế rụng rồi cái cơm của nó trắng và ngọt trong ăn cục rồi mỏng vỏ và nó hạn chế được cái rụng giống như là một cái thằng canxi silic vâng. và canxi cộng lại vâng. nó sẽ làm cho không bị sượng và hạn chế rụng trái non rụng sinh lý vâng. nó rất là chất lượng cái đó vâng. và trái, lá có đẹp thì trái mới đẹp đúng cứ xác định mình em hồi nãy nói với chị là cái cây như con người nhìn vào sắc mặt của chị đẹp thì chị mới khỏe đúng cái rồi. cây cũng như thế cái lá khỏe thì cái trái nó mới tốt mới ngon đúng rồi đó và à, thưa bà con là trong cái phân silic này thì ngoài cái thành phần silic ra silic nó rất cần cho cây măng cụt bởi vì à, cái cái vỏ của măng cụt này muốn nó nó mềm và nó mỏng nó mềm nó mỏng nó đàn hồi tốt dạ nó đàn hồi tốt nhưng mà nó bảo thì vệ cái trái măng cụt để nó được. bảo vệ cái cơm của nó dạ. được tốt thì nó rất cần silic silic nó sẽ tham gia vào cái quá trình silic cộng canxi magie dạ. nó sẽ tham gia vào quá trình để tái tạo cái vỏ này để giúp cho cái vỏ mỏng dạ. cơm dày à, hay còn gọi là nhiều cơm đấy dạ. cơm dày và cái cơm nó trắng và ăn nó ngọt sắc thơm thì cái thành phần trung vi lượng sinic này nó sẽ làm nó có đầy đủ những cái tiêu chí nó làm cho cái trái măng cụt ờ, đạt chuẩn được cái chất lượng mà bà con đang mong đợi chính vì vậy mà ngày hôm nay được biết là ông đã dùng trong cả năm qua nhưng mà dạ. ngày hôm nay cũng ty mới đến thì bắt đầu bây giờ cứ mỗi năm bà con cứ dùng nó thường xuyên thì nó sẽ chất lượng càng cao càng tăng lên Vâng. mới năm đầu đầu đầu thôi mà đã phục hồi đã đã được đã có chất lượng rồi vâng. đó như vậy cứ mỗi năm mình dùng mình dùng thì luôn luôn nó nó nó bổ sung cái lượng silic đầy đủ vô và những trung vi lượng khác nó bổ sung đầy đủ thưa ông là năm qua ông đã dùng phân silic cho những cây uh, măng cụt này thì Ông hiện cho biết là mỗi một cây măng cụt này là sản lượng của ông là được bao nhiêu và ông bán giá như thế nào? Cây măng cụt này thì 20 năm thì sản lượng nó là khoảng từ 50 kg trở lên. Nếu mà ít mình cái vừa cây nói măng, vừa đi dạ, cây bên kia cây măng cụt thì mình vâng. nó nó có cái khó của nó không phải là năm nào nó cũng đều như cây sầu riêng à. mình khó khống chế thì nó sản lượng nó cao khoảng trăm kg gần một trăm kg thì hồi nãy cứ cây măng cụt mình vào mà nó to hơn cái này khoảng một lóng cho với cái ôm tay mình thì trung bình 10 trái xem một ký vâng. đó cứ bà con cứ vậy tính Đấy. và cái lá nó lớn thì trái mới lớn nhé vâng bà con mà nuôi cái lá nó nhỏ thì không bao giờ biểu trái lớn được à. đó là nguyên tắc thì ông vừa nói là cây những cây này dùng silic trong năm qua là đạt được từ 50 kg dạ, 50 cho đến kg. 100 kg dạ, trên 100 kg. trên một gốc này à, vâng xin hỏi là ông bán nó giá bao nhiêu nhỉ à, giá nó dao động anh đầu mùa thì nó tầm khoảng 90 đến 100 rồi giữa mùa thì nó xuống còn khoảng 70 thì cái giá là khi mình dùng hữu cơ thì nó sẽ cao hơn giá thị trường bởi vì cái chất lượng của nó và cái an toàn của vệ sinh thực phẩm rồi cuối mùa thì nó sẽ quanh trở lại cũ nhưng mà cái cuối mùa nó nghịch lý cái nó bị giảm sản lượng vâng. số lượng đó. Vâng, sản lượng nó ít mình vừa nói đi ở đây là ông là bán ở đây thì ông chỉ có bán cho, ờ, cho thương lái hay là bán tại nó, nhà nó nó nhiều nguồn lắm anh chứ à. thứ nhất là cái nguồn của mình là những cái người thân quen à. bà con đã tin dùng ăn và cái nguồn thứ hai là mình cung cấp cho siêu thị à, siêu thạch à, siêu sạch ở Sài Gòn của bạn mình à, à, à, à, à một cái siêu thị rất là nổi tiếng rồi, dạ. rồi, rồi. rồi. Xin đúng rồi ở đây xe còn chúng ta tiếp tục di chuyển đến rồi mình tiếp tục nhé bà con xuống này là cái gì vườn thăm vườn tiếp thưa bà con để giúp cho sầu riêng măng cụt à, vụ tới đạt được năng suất chất lượng sai hoa đậu quả cũng như là năng suất chất lượng cao và đặc biệt là được thu trước vụ à, với thời gian là nửa tháng à, và cũng đồng thời để hạn chế được những cái bệnh như là pi tốt thô da và dày lâu dỉ sắt à, trên à, sầu riêng à, thì à, và hạn chế những cái bệnh à, nấm hồng à, rồi thì à, sâu vẹ bùa ở trên măng cụt thì một cái công đoạn mà vô cùng cần thiết với bà con là chúng ta dùng cái phân bón Silic Tân Bắc Bắc Giang để phục hồi cây và để cũng là tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh hại ở trên sầu riêng và măng cụt. Chính vì vậy ngày hôm nay công ty trách nhiệm hạn Tân Bắc Bắc Giang um, sẽ hướng dẫn bà con một cái clip là hướng dẫn phun phân Silic Tân Phát Bắc Giang tại thời điểm này để hạn chế ngăn ngừa một số à, bệnh cũng như là à, giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt phục hồi cây phục hồi sức khỏe cho, cho cây sau thu hoạch tốt hơn và sau đây thì mời bà con đến với quy trình là ờ, pha phân để phun cho cây Được, đây, à, vâng à, đây là túi ờ, phân silic có trọng lượng là 300g hay còn gọi là ba lạng và mặt sau là phần hướng dẫn và với cái túi phân này thì ta sẽ dùng là pha với tỷ lệ là từ 60 cho đến 100 lít nước để phun tưới cho với những cây mà à, tức là phun tưới tùy theo độ tuổi cho cây từ 15 cho đến 30 cây tùy theo độ tuổi và ở đây thì à, với cái ông cắt đi ạ rồi à, bây giờ thì cái à, bình nước của mình đây là 20 lít nhé 20 à. lít thì mình sẽ pha cái này mình dùng 1 phần 3 cái này thì bây giờ cái ca của mình đây mình có chia sẵn rồi đây nửa lít một lít lít rưỡi thì mình sẽ đông một lít rưỡi nha có được rồi ra đó nhiều tí cũng đó được mới tương đối thôi không có nhưng đó mà nó có độ chính xác thôi đây là một lít rưỡi một lít rưỡi nước là mình dùng 3 lần cái bình 20 lít bên bên bên kia à rồi rồi đây có sẵn đây mình đổ vào khuấy đều lên Không ông khuấy đầy đây À, vâng cái phần này thì nó tan chậm bà con có thể là ngâm vân từ hôm trước sau đến đến ngày hôm sau nó tan ra hết thì mình pha thì nó nhanh còn nếu không à, trước thì... khi mình bỏ vào mình khuấy đều đi khuấy đều cho nó vâng. tan hết cái cái chất vâng nếu không thì mình Đấy. Vâng. À, rồi thì bây giờ nó tan đi mình hồi nãy là một lít rưỡi nửa lít và lít rưỡi thì mình sẽ rót ra đây nửa lít nhé thì có vâng. cái vợt nhé bà con rồi, rồi. cho nó luộc để mình à, lọc cái nước à, cái bã mình để lại còn cái nước phân thì mình sẽ pha vào cái phi rồi thì đây này. là, là còn lại một lít rồi, một okay. lít cho 40 lít nữa vâng. rồi rồi được rồi là hai bình nữa đó là hai bình nữa vâng rồi mình để đây nhé rồi bây giờ mình chăm nước vào cho đầy xả nước vào cho đầy thưa bà con là với thời tiết ờ, chuyển mùa từ ờ, mùa nắng sang mùa mưa thì hoặc là từ mùa mưa sang mùa nắng thì ờ, để hạn chế được cái sốc cây sốc nhiệt trên cây thì bà con có thể dùng cái phân Silic Tân Bắc Bắc Giang để phun trước trước để tăng sức đề kháng cho cây và tăng sức đề kháng cho cây để giúp cho cây chịu nhiệt tốt hơn chịu mưa chịu nắng tốt hơn à. đây sau đây là ông sẽ ra để phun mình à, phun vào cây măng cụt trước nhé rồi rồi bây giờ thứ nhất là mình phun ở trong phun ra rồi ở ngoài phun vào ở ờ, trong phun ra và ngoài phun vào bà con lưu ý là phun đều trong toàn bộ thân, lá, cành và gốc. Nếu như phần gốc mà ta chưa giải phân đồng loại túi 5 cân thì bà con lên à, thì ờ, khi phun thì mình cũng chữa vòi phun xuống quanh tán để giúp cho để cung cấp à, phân silic cho bồ dễ để giúp cho bồ dễ nó khỏe, nó dai nhiều dễ mới và tăng cường cái độ hấp thu của cây các bạn đây là phun đẫm đìa trên thân trên lá Đấy, bây giờ là vừa rồi là là anh ấy đã phun bên trong bây giờ đến lượt phun bên ngoài mặt lá à, chú phun thêm vào thân một chút đi phun thêm vào thân đi vâng việc à, phun còn thân này thì nó sẽ hạn chế những cái lấm mốc trên thân và những cái bệnh à, như là xì mủ trên thân hoặc là cái bệnh à, Rồi anh qua cái hướng này, hướng này đi mình cung cho nó rõ. À, đối với sầu riêng thì nó hạn chế được cái bệnh à, thô ra ở trên sầu riêng. Đây bây giờ là anh Hiệp anh phun vào mặt ngoài. Thưa các bạn. phun thì bà con phun cho đẫm đìa trên toàn bộ thân và khi phân này nó vào lá thì nó hạn chế được những cái à, như là sâu vẽ bùa rồi à, nấm hồng à, và một số cái nấm khác nữa. và những cái bệnh như là mắt cua trên lá và một số cái nhện muội khác Đấy. và khi cái đọt non nó ra mà chúng ta phun thì nó giữ cho cái đọt non này cho nó già hóa cái cái lá của đọt, đọt non để nó hạn chế cái sâu vẽ bùa cũng như là hạn chế cái cái cái nấm hồng ở trên trên cành lá rồi thì cái bát này mình có thể là chuyển qua cái nó rộng hơn cái bát nó sẽ phun vào tưới vào gốc nhé còn con vâng. xem nhé Đấy. Đấy. Nếu như bà con không giải túi 5 cân ở gốc thì khi phun tưới khi phun thì chúng ta lên tưới vào gốc như thế này đấy còn nếu như mình đã giải ở gốc làm với số lượng là um, từ 2 đến 3 cân trên một gốc tùy theo độ tuổi thì, thì chúng ta không phải phun nữa nó cũng ờ, giống như hồi nãy mình rải phân nhá xuống cái vâng. tàn lá này chiếu xuống và vâng. vâng. nó nằm ở trong cái này vâng. đi theo uh, tán lá từ gốc đi ra một mét vâng thì mình cũng tưới như nãy mình rải gốc vâng và việc phun này thì ta lên định kỳ ta phun lên phun định kỳ là à, cứ 1 đến 2 tháng ta lại vâng. nên và quan trọng nhất lần. là chọn cái thời điểm nếu như mà bị, bị bệnh nó phát hiện vâng. liền đúng thời điểm phun tiếp vâng. sẽ hiệu quả chứ không phải cứ định kỳ mình giao phó cho trời đất cũng được đúng rồi phải thăm vườn nữa thăm vườn ta phải à, nhìn cây dạ. nếu như bị bệnh vâng. phải xử lý liền đúng rồi sau đây là mời à, các bạn là để xem cái cái cái, cái hướng dẫn cái việc là phun tưới cho cây sầu riêng đã thu hoạch. Vâng. vâng. Ở đây chúng tôi chỉ làm demo trên à, một à, hai cây thôi, còn sau đó thì chủ vườn sẽ thực hiện. Và với những cây măng cụt mà có độ tuổi từ 20 tuổi trở lên như thế này thì bà con một túi phân silic 300g bà con thực hiện trên khoảng 10 cây 10 đến 15 cây Thưa các bạn là những cây này thì nó vẫn đang còn quả Cho nên là ta sẽ không thực hiện đấy được Và còn cái cây này là cây là không có quả đúng không? Thu hết rồi, rồi. Thu hết rồi thì bây giờ ấy ta sẽ phun phun cho cây Đó trước Đấy Trước hết là ta đầu tiên là ta tưới gốc Đấy Tưới xong rồi cứ tưới đẫm bìa cho gốc vào mình cứ làm nửa cây rồi bắt đầu mình hồi về di chuyển qua bên kia mình làm nửa cây còn lại ờ à, được rồi thế thì nó đâu? với cây sầu riêng thì nó thường hay những hay bị những cái bệnh uh, phytophthora và dày xanh dỉ sắt à, mà khi bà con xử lý bằng à, thuốc bảo vệ thực vật à, chưa hết thì à, chúng ta dùng cái phân silic này theo cái quy trình như chúng tôi vừa hướng dẫn đây phun thì nó làm cho khỏe lá lá của sầu viên nó khỏe hơn nó mở lá hơn nó dày hơn nó xanh hơn nó bóng hơn đẹp hơn và cái sức đề kháng của nó tăng thì nó sẽ hạn chế được những cái bệnh hại những cái lấm mốc Đấy. khi phun thì bà con lưu ý là phun đều trên các tán lá hai mặt lá và phun cả vào cành và thân để hạn chế cái bệnh này thì không là đấy. Vâng. đấy đấy nó phun vào thân đấy đấy, để hạn chế cái bệnh phi phytophthora và, và, và hạn chế được cái dày xanh đỉnh sắt ở trên lá các bạn rồi khi mình phun á là phải ướt đều cái tán lá như thế này vâng. rồi mình hồi qua hồi nửa cây bên kia rồi rồi vâng. à, đối với cái này á, là cây này còn thấp Được. nếu như mà cây cao hơn á, thì mình dùng máy phun mạnh hơn hoặc là mình thắp thêm một cái cây cho nó dài ra rồi rồi cái cây cao hơn vâng. đây đó bà con tự xử lý á ừ. cái này mình phun như này làm sao cho ướt đều lá hết ừ. lá già và lá non ướt đều hết để nó hấp thụ ừ. rồi mình qua cái à, hướng bên đây vâng và nếu như khi mà không phun kịp không phun nó cây nó cao quá mà không phun được thì bà con có thể dùng phân à, để giải gốc dùng cái túi 5 cân để giải gốc cũng như là dùng à, cái túi 300 g này mình rồi đây là vâng từ sáng như giờ thôi nhưng mà nhà vườn đã vừa thu vừa à, vừa thu quả vừa nhặt quả chín rơi rụng là đã được gần một tạ măng cụt rồi các bạn nhé ở đây đây nó chín hết các bạn này à, đây nó chín này đấy à, chất lượng quả đây rất là ngon ở đây nữa này đây à, tuyệt vời các bạn ơi đấy ngày hôm nay chúng tôi rất là hên đến đúng vào mùa thu hoạch nên là đã được thưởng thức sầu riêng măng cụt chất lượng cao của dân vật Sinh Tân Phát Bắc Giang thật tuyệt vời và à, thưa bà con là chúng tôi đã vừa hướng dẫn bà con về cái cách phun phân silic cho sầu riêng và măng cụt và đối với những đối với những bà con mà không lấy được cái túi 5 cân vì do cái địa lý nó quá xa không lấy được cái túi 5 cân về để bỏ gốc như là chúng tôi ở cái video hướng dẫn à, bón phân silic cho măng cụt ấy thì sầu riêng, đối với sầu riêng thì bà con có thể là dùng cái túi 300g để phun tưới thay thế à, phun bên trên gốc. lá và tưới vô gốc luôn vâng để thay thế cho cái bón bón gốc bón gốc đấy còn nếu những bà con nào mà mình lấy được cái túi 5 cân thì mình thả gốc à, theo cái hướng dẫn của công ty à, theo cái quy trình hướng dẫn là từ 1 đến à, 3 kg tùy, tùy, tùy theo, độ tuổi tùy theo độ tuổi Đấy, còn nếu như mình không bón gốc được như vậy thì mình dùng cái túi 300g mình phun trên phun dưới tưới gốc để thay thế cho cái dạ. bón 5 cân thì vẫn đạt được hiệu quả cao như là dùng à, cái cái bón gốc, cái bón gốc. tỷ lệ à, và thành phần của nó là đều như nhau hết vâng đều như nhau thế và à, đến đây thì chúng tôi à, cũng à, kết thúc à, video ở đây à, nếu như các bạn muốn mua à, sầu riêng ngon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 Đây là một câu hỏi dành cho bạn đấy Và các bạn hãy thử nhé Nếu chúng ta không dùng nhiều Thì các bạn có thể dùng thử 5-10 ờ, gốc Để xem cái chất lượng phân bón của chúng tôi à, Đã chinh phục cái ờ, ờ, độ hài lòng của bạn như thế nào Thì lúc đấy chúng ta sẽ mở rộng dùng trên toàn diện tích Và một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại Rồi, xin ơn. chào bà con Cảm, cảm ơn ông Rồi, xin, cảm ơn. xin chúc nhà vườn năng suất sang năm đạt phụ thu gấp hai lần so với đồng à, so với những năm trước ạ. Rồi xin cũng chung à, chúc cho công ty phát đạt nhiều hơn. Vâng. Rồi, xin chào bà con.